Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và bạn Chào à, các bạn à, tân sinh viên Hôm nay tình cờ à, mình à, có đi thuê giúp một em ở quê mà ra đi học đại học thuê trọ đấy thì mình thấy là các em đấy cũng rất là bỡ ngỡ giống như mình ngày xưa đã từng đi thuê trọ để học đại học và chia sẻ luôn là mình cũng đang đi ờ, đã từng ở ờ, các tỉnh và mình đã từng thuê ờ, trọ rất là nhiều thì hôm nay tình cờ mà đưa em đấy em đi thuê nhà trọ thì mình về làm video này để muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn những ai mà đang tìm thuê nhà trọ hoặc nhất là những cái bạn sinh viên mà chuẩn bị xa quê đi ra ngoài trường đại học cao đẳng hay trung cấp để chúng ta học thì ờ, mình ờ, ở đây mình muốn chia sẻ một số cái kinh nghiệm thôi kinh nghiệm của cá nhân mình thôi thì cũng mong ờ, nếu mà ai mà chưa biết hoặc là chúng ta nhiều lúc là chúng ta lâu rồi chúng ta ta không để ý là chúng ta quên thì ở đây là cái kinh nghiệm của mình cá nhân mình mà mình thấy là cũng khá hợp lý với các bạn chuẩn bị thuê trọ thứ nhất là khi mà các bạn đi tìm thuê nhà trọ đặc biệt là các bạn sinh viên thì ờ, chúng ta thường thường là chúng ta đi ở quê ra chúng ta không có xe cộ thì chúng ta nên thuê những cái địa điểm nào trọ nó gần trường đi bộ trong vòng khoảng 10 15 phút là được rồi các bạn cũng khó đi bộ buổi sáng buổi chiều để chúng ta ngoài cái đấy ra là cũng là cái cách tập thể dục nữa hơn nữa khi mà chúng ta thuê ở những cái nơi xa xa một chút thì à, mình đa số là mình thấy những cái nhà trọ thì nó sẽ khang trang hơn một chút so với là gần trường gần trường thì hầu như là xây từ lâu rồi và người ta ít cải tạo lại thành ra là cái chất lượng của của nhà trọ thì nó tùy từng nhà trọ thôi nhưng mà nó hơi hơi hơi sụp sệ nhưng nếu mà được mà à, các bạn mà thuê được à, gần trường là tốt nhất thứ hai nữa là khi mà à, các bạn thuê ở là thường thường là ví dụ ở quê mình những có ai mà học cùng trường thì chúng ta nên tìm tìm để chúng ta ở ghép ở ghép thì nó đỡ tốn chi phí hơn trừ những bạn mà gia đình có điều kiện là thuê ở một mình còn lại là nếu mà chúng ta ở ghép được khoảng từ hai người thường thì hai người đến ba người là nhiều nhất thì à, chúng ta nên ở khoảng ba người đủ về thôi là để cho cái cuộc sống sinh hoạt sau này nó đỡ phức tạp đi còn nếu mà ở một mình thì quý vị bạn à, gánh cái à, chi phí nó cao hơn hơn nữa ở một mình nhiều lúc là nó tự do hơn nhưng mà à, về đêm về hôm nhiều cái nó phức tạp hơn chẳng hạn như chúng ta đi liên hoan bạn bè hay là đi chơi có việc gì về muộn chẳng hạn rồi có xảy ra cái biến cố gì thì cũng không nắm được nên tốt nhất thì à, các bạn có thể được ở được thì chúng ta ở ghép bên cạnh đấy là khi mà chúng ta thuê thì à, chúng ta nên à, tìm hiểu là an ninh ở khu vực đấy có tốt hay không an ninh mình tìm hiểu thì à, thường thường mình tìm hiểu các cái quán ở xung quanh cái khu vực mình thuê trọ chẳng hạn như hôm nay quý các bạn mà đã thuê được ừ, nhắm được một cái nhà trọ nào đấy rồi thì chúng ta ra ngồi ở chỗ quán nước có thể quán nước chè hay là quán nước ăn đường các quán ăn đường ta hỏi hỏi các vấn đề về an ninh ở khu vực đấy nếu mà an ninh ở khu vực đấy mà tốt ok không mất công cắp nhiều thì chúng ta cũng có thể là chúng ta chọn được điểm điểm đấy bởi mình thấy một cái tình trạng của các bạn sinh viên bây giờ là hay mất đồ đạc nhất là quần áo Đấy. ngày xưa mình cũng cũng bị từng bị mất quần áo rất là nhiều ví dụ cái quần áo nó bình thường không sao nhưng mà những quần áo ấm hoặc là những cái áo mà có thể là mình chắc bóp lắm mình mới mua được hoặc bố mẹ mua cho mình cuối cùng mình mất cái thì mua mới thì lại không có tiền mà mất thì lại tiếc hơn nữa là ví dụ như an ninh là buổi tối ở đấy có hay gây gỗ đánh nhau hay không đấy cái khu vực đấy có nhiều người phức tạp hay không thì ờ, cái đấy thì các bạn nên chú ý về cái vấn đề mà an ninh một cái điều nữa là khi mà các bạn mà thuê thì ờ, nếu ở quanh trường mà không có được những nhà trọ ưng ý thì các bạn à, cố gắng đi xa một chút mình nghĩ là bóng khoảng tầm 15 đến 20 phút đi bộ là cũng được rồi Đấy. ở quê ra thì thường thường là các bạn không có xe cộ Đấy. không có xe cộ thì ờ, chúng ta thường thường là đi bộ thì buổi sáng các bạn đi bộ vừa tốt cho sức khỏe vừa là thay tập thể dục mà đi xa một chút thì mình thường thường thấy là cái chất lượng của cái dạy trọ nó tốt hơn thì ờ, chúng ta nên là tìm những nơi mà xa trường một chút cách khoảng 15 20 phút đi bộ à, hơn nữa nếu mà các bạn mà mới mới ra mới ra mà học thì chúng ta cần cái sự yên tĩnh để chúng ta học thì ở đấy thì quý các bạn cũng ờ, để ý luôn là cái này mình cũng hỏi các cái khu vực xung quanh chứ mình để ý như là à, Ờ, hỏi các con nước này rồi một số cái phòng bên cạnh đấy nếu mà chúng ta đã chọn được một cái chạy trọ ở chúng ta chọn một phòng rồi chúng ta hỏi mấy phòng bên cạnh xem thử à, dạy này như như nào như nào đấy mình cứ bộc bạch thật mình là người chân quê mình cứ hỏi thật luôn là anh chị ơi thì à, cái dạy này thì em đang định thuê như này như này thì xem thì mình ờ, người ta bảo về cái cái cái sự yên tĩnh và cái an ninh ở đấy có tốt hay không mà khi các bạn hỏi thì các bạn nên chọn người chúng ta hỏi người ta bảo là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ tức là ra đường là hỏi người già về nhà hỏi trẻ là bởi vì là thường thường chúng ta hỏi là hỏi những người lớn tuổi người đứng đắn chứ không hỏi những người mà chúng ta à, có thể là cảm thấy là là không không tin tưởng Đấy những người trẻ thường thường là nói nói không có cái cái sự ừ, gọi là cái cái sự nhìn nhận nhiều chiều nên người ta nhìn nhận một số chiều thôi nên tốt nhất là khi mà các bạn hỏi bạn hỏi những người già kể cả các bạn đi ra đường hay đi đâu đi hỏi đường ngoài đường hết thì chúng ta nên hỏi những người già những người uh, lớn tuổi một điều nữa là nếu mà các bạn uh, có thể là có bạn bè mà ở xa ở ghép được rồi đấy, khi mà chúng ta xác định ở ghép đấy thì có thể là ở xa thì ngoài à, các thành phố bây giờ là có các uh, tuyến xe buýt thì cũng có thể là các bạn rủ nhau hai người đã biết nhau ở quê rồi hoặc hai ba người biết nhau ở quê rồi chúng ta rủ nhau thuê trọ một cái địa điểm nào đấy mà gần với các bạn hoặc có cái bạn cũ ở rồi thì chúng ta đến ở cùng với bạn cũ hoặc anh chị cũ người ta đã từng ở rồi thì à, ở đấy xong mình có cái tuyến xe buýt mà đi lại được thuận tiện thì các bạn cũng nên ở ghét cái người mà đã ở trước đây nhưng mà những người đấy là những người quen còn bây giờ mà các bạn ra mà chưa quen biết gì mà ở ghép thì nhiều cái nó cũng phức tạp tốt nhất là chúng ta tìm được những người à, ghép mà chúng ta biết khi ghép ở đây uh, như hôm nay mình uh, tìm cho em nhà mình á là khi mà chúng ta ở ghép là có một người quen cũng đã ở ở đấy một thời gian rồi hoặc là bạn trong lớp mà quen chúng ta quen một hai hôm đấy hoặc là chúng ta cũng có thể là tìm những cái người mà mà mà mà ở quê mình đấy, đang ở ngoài cái vùng này đấy, ở cái vùng mà các bạn đang học ấy chúng ta liên hệ với anh chị để chúng ta xem anh chị sẽ giúp cho mình về cái cách tìm trọ cũng như là có ở ghép được không ở ghép với anh chị đấy được không và khi mà các bạn ờ, thuê trọ thì ờ, thuê được nhà xong thì theo mình ờ, khi mà đi mua sắm thì ờ, các bạn cũng ờ, bởi mình là người quê ở la cũng chưa có tiền bố mẹ ở quê cũng khó khăn thành khi mà quý vị các bạn ờ, chúng ta là đi mua sắm chúng ta chọn những cái điểm mua sắm nó nó nó rẻ hơn chẳng hạn như mình nói ở ngoài Hà Nội này có các cái chợ sinh viên đấy chợ sinh viên thì các bạn vào đấy mua rẻ hơn như triệu sinh viên ở ờ, Hà Nội này thì ở trên ờ, trên trên trên ờ, gần bến xe Mỹ Đình có chợ sinh viên mà như dưới Hà Đông ở đây cũng có chợ Phùng Khoang đấy chẳng hạn như những chợ sinh viên như thế thì khi mà các bạn mua sắm chúng ta ra chợ sinh viên chúng ta mua sắm thì nó rẻ hơn còn khi mà các bạn mà mua ốt các cái cái vật dụng mà chúng ta mua ốt thì chi phí nó đắt hơn và đây thì ờ, trước khi mà thuê nhà trọ thì quý bạn cũng hỏi luôn chủ là trả tiền hợp đồng là ví dụ như bao nhiêu thời gian bao nhiêu là lên giá có lên giá hay không và lên là lên bao nhiêu phần trăm và nhớ là việc bạn nhớ là lên thì không quá 10 phần trăm so với với với cái mức giá mình thuê cũ nhé đấy là trong cái hợp đồng của nhà đất thì là lên không quá 10 phần trăm và um, ở đây chẳng hạn như mình phải làm việc ngay từ đầu là nấu ăn ví dụ các bạn muốn nấu ăn ở trong phòng thì là con có được nấu ăn ở trong phòng hay không rồi là điện nước ở nơi đấy có hay thỉnh thoảng hay bị mất hay không đấy thì ờ, mình làm việc luôn và ví dụ như là bao cổng ra vào như thế nào khi mà các bạn mà chúng ta đi thuê trọ thì ờ, tốt nhất là có có chủ ở gần bên cạnh Đấy, nhiều bạn thì sợ chủ nhưng mà mình mình nghĩ là có chủ ở gần bên cạnh thì nó sẽ an toàn hơn và nó đỡ hơn nhiều so với các bạn cho các bạn mà khi các bạn mới ra uhm. đấy là một số cái mà kinh cái cái cái cái mình nắm bắt được mà trong cái quá cái buổi hôm nay mình đi thuê ờ, nhà trọ giúp em ở quê thì mình cũng muốn chia sẻ đến ờ, vị và các bạn nhất là các bạn tân sinh viên chuẩn bị xa quê đi học ở nơi đất khách quê người ờ, ở đây thì là hôm nay mình chỉ ờ, chia sẻ về cái thuê nhà trọ thôi còn nếu mà quý vị bạn có vấn đề gì mà quan tâm hơn nữa thì xin bạn hãy ờ, comment ở dưới video này thì nếu mà mình giúp được cái gì hay có khả năng biết được cái gì thì mình sẽ chia sẻ những cái đấy và mình chia sẻ là thật lòng mình cũng là một người ờ, xa quê học xong đi làm vẫn thuê nhà trọ nên là có gì mà các bạn cần quan tâm thì ờ, mình nếu mà mình biết được mình sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn và xin à, kính chúc quý vị và các bạn à, có được những cái điểm trọ mà an toàn hợp lý và đáp ứng được cái mong muốn của quý vị và các bạn à, nếu mà quý vị và các bạn à, thấy video hữu ích thì kính mong quý vị và các bạn chia sẻ đến những người mà cần xem video này và để không bỏ lỡ những ờ, video của kênh top 10 mẹo hay ờ, kính mong quý vị và các bạn chúng ta hãy làm cái hành động là đăng ký có cái nút đăng ký ờ, màu đỏ đỏ dưới ấy. thì chúng ta đăng ký kênh để đón xem những video của kênh top 10 mẹo hay những video mới hữu ích hàng ngày uh, và nếu mà quý vị bạn uh, muốn động viên cho kênh ngày càng có nhiều video hay hơn thì mong quý vị các bạn chúng ta hãy ấn à, một hành động nhỏ là ấn nút like à, nút thích Đấy. À. thì để kênh có thêm động lực ngày càng tạo ra nhiều video phục vụ quý vị và các bạn chú đáo hơn Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo Thank